Hello cả nhà có ai like không? chơi. Bà kéo xuống chưa? Hà bà các bé hôm nay đang lên thăm ba Hải đây. Có đâu? Chú Hugo đã online. Rio đây đang ở đoàn phim Sorry. Bà Hải đi giới thiệu bà Hải. Đây bà Hải đây. Xin chào tất cả mọi người. hôm nay đoàn phim ờ, đang ở trong rừng thông để quay cái bối cảnh là hai xe ép nhau xuống vực à, đó là xe 30 chỗ ép chiếc bán tải xuống vực mọi người phải ờ, dậy sớm để chuẩn bị bối cảnh mà nói chung là ngày nào cũng phải dậy sớm 4 giờ hết quen ừ. rồi đây là giới thiệu ekip cho mọi người đang ở Bảo Lộc chứ không phải là ở Đà Lạt nha Lưu Kỳ Duyên đang ở ba lộc. Đi với lại kiếp. À đây là anh à, anh Hiếu. Anh này là anh Hiếu quay phim. Trai không? everybody. <laughs> anh này là quay phim. Còn đây là đây là thư ký. Đây là thư ký, thư ký của đoàn phim. Chào mọi người. À đây là âm thanh còn đây là phục trang phục trang chị phục trang chị che kính quá à. sợ nắng không có ai giang hồ như thư ký ờ. ký chào các bạn một tiếng đi hi xin chào đây đi qua bên tổ máy nha cho anh em ngồi đang anh em đang ngồi à. chờ set up cái cảnh tiếp theo chờ set up Nhảy dây lao tí xíu, hôm nay nắng rất là đẹp Mẹ mong này nắng rất là đẹp Quay phim thì chỉ mong trời nắng thôi để cho không bị trễ tiến độ Đây, đang chờ xếp máy đây đây, đây là focus kết, focus đây, trẻ đây là focus trẻ tuổi <laughs> <laughs> À, Trần Hồng ơi, chị đang ở đàn tim lật mặt ba của anh Lý Hải đây, đang dẫn các bé lên năm ba. Bốn bé đang chạy ở ngoài kia rồi, chút nữa chị sẽ quay bốn bé sau. À, mọi người đang xét máy nè. Quay cảnh đoàn phim làm việc cho mọi người xem nha. Đang chuẩn bị quay một cái cảnh mà cảnh quay lên dầu đó phụng hả lò vô bên trong đó phụng lò vô trong này nè cái thùng này nè lò vô ờ đúng rồi cái dây cái dây anh cường cho em xin một nụ cười đi à anh uh, à, DOB người Hello. phụ trách những hình ảnh à, những hình ảnh đẹp trong phim là phải nhờ đến anh này em cột đi anh DOB Nguyễn Ngọc Cường đó mọi dạ. người đang làm việc rất chung dạ, bên kia diễn viên kia bên đây diễn viên bên kia đang à, anh Huy Khánh anh đang hú gì vậy ta anh Khánh ơi chào mấy bạn fan của em cái xin chào à. trong xe này nhiều người lắm à. <laughs> Hello. Hello. Hello. Mọi người chào. Chào các bạn. Ghê quá. Đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu. đâu kia kìa chị. Trên kia. Fan của em cái này anh đầu phanh của em cái đi ủa chết rồi sao ăn vòng dập mới vậy u ngộ Hôm qua thức khuya Giờ buồn ngủ Anh Huy Khánh đẹp trai quá Ai cũng khen anh Huy Khánh đẹp trai quá đây này quay hai setup mượn hai máy một setup hai máy. Dạ, máy đang chạy nè cả nhà thấy không à, cái này quay 5 à, máy quay 5 máy cho cái này quay 5 máy anh lấy chuyên trên cây à, bò cam cây bò cam đang chạy một máy trên bò cam một máy trên xe hơi gắn cái kim si đó ờ. Ờ. cái máy xa xa trên cái xe đây là một máy là si kim si ai ở nhà vậy À, hai máy à, hai máy trên xe hai máy trên xe này hai quay rồi đó và một cái máy bay chưa xuất hiện và một cái máy bay một cái flycam thì chưa xuất hiện cảnh này mình sẽ có tất cả là năm máy quay sáu lần sáu sáu máy sáu máy sáu máy đây các bạn xong luôn nữa lắm đây là bạn trai đẹp của đàn từ từ từ từ quan quan Đề máy lên trước nè Rồi kéo Nè, nè nè đâu, đang hỏi nè nè đâu Nè nè đâu à Luân Nè nè đi về, nè nè về quê rồi <laughs> nên về quê rồi đâu xe đâu mai nene qua mọi người ơi ờ, có thể thấy mai bữa khác có nene thì live stream cho mọi người đúng không đi hả chạy theo chú bên chú bên để cho xe chúng. bị lại để cho xe không có anh thắng mấy lần trước mà thấy mặt chú bên mà anh thắng anh thắng nào em mà vô tư mà anh thắng quay rồi thì nó lộn tháo tháo tháo tháo mấy anh chị sau hậu hậu hai mấy mà ta chỉ bốn ngàn mấy người coi luôn ghê ha Đúng rồi, máy là lại đây là người ta thông báo trước rồi. Đâu dữ vậy? Xe bớt bên em đi. Đây. Thấy không? Mọi người thấy ở đây là là cũng quay phim luôn. À? Anh Mạnh. Men sủng men không à? Anh Mạnh quay phim luôn. Quay phim là hai anh. Anh Hiếu với là anh Mạnh là quay phim nè. Ngày quay phim làm đêm này đi. Thấy nãy giờ rồi. dễ thương hơn ở Quỳnh ở đây Kiều Quay phim mà khi dễ người ta không nhìn mặt kêu Tuấn, kêu Tuấn đang tâm Có gì đâu em Rồi chồng rồi Giữ, giữ, giữ Chồng ơi, lên Giữ cái bí mật tông thôi Ủa, anh Bình, anh Bình lái với đúng không? Ờ, cái này anh bình anh chạy xuống Mình phải tránh xa ra một chút cảnh ờ, quay rượt đuổi nên là khi chuẩn bị quay là mình phải tránh xa một chút chứ không mình dính chữ mình đứng xa xa mình quay cho cả nhà coi áo lật mặt ba này là của ờ, Kit Line nè đây là cái thương hiệu thời trang ờ, thể thao rất là nổi tiếng à, đã tài trợ cho đoàn phim những cái áo rất là đẹp để anh em ekip mặc à, cảm ơn bạn Linh à, Lê Văn Linh à, cho bạn Phạm Đức tiền, cho bạn Nguyễn Nghĩa cho bạn Mai Thương một cảnh quay à, này thì cần năm cái máy quay cho nên là à, mọi người phải phối hợp với nhau rất là ăn ý và phải chuẩn bị rất là kỹ khi mà ấp action một cái là tất cả đều phải à, đồng loạt luôn nó nặng quá nó lúng thiệt á hôm nay trời nắng rất là đẹp đó xe đang chạy xuống đó để quay cảnh rực tuổi lên à, Đinh Nguyên ơi lật mặt à, lật mặt 2 thì à, à, chỉ mới chiếu rạp thôi chưa có bản online khi nào mà có ra online thì uh, chắc chắn sẽ post lên cho mọi người xem nha còn Lật Mặt 3 thì hiện tại đang dự kiến ra ngoài rạp vào ngày 18 tháng 5 năm 2018 Các bạn nhớ ủng hộ nha Đúng đây đây anh này đây là đây từ ờ, từ phải ờ, từ phải sang từ phải qua trái đây là anh Tuấn nè anh này độc thân chưa vợ anh à <laughs> được được đây là lý hoàng lý hoàng là phụ trách những cái cảnh quay behind the scene còn đây là thủ quỹ của đoàn phim hậu trai đẹp thường đi làm ờ, các ờ, chương trình từ thiện cho hàng các bạn đã biết mặt quen rồi hậu thì các bạn đã gặp nhiều rồi có bạn nào ờ, còn độc thân thì đến đoàn phim của lý hải <laughs> rất là nhiều anh đẹp trai chuẩn men bây giờ đi kiếm ba ba cái tên nhóc kia nha mấy em kia mấy em kia đang đi, ờ, đi kiếm ờ, kiếm xương kiếm dế vậy à giờ đi kiếm ba em nhỏ nha đang bắt dế bắt đồ rồi đây để chờ chút quay cái cảnh này quay cái cảnh này cho mọi người nè xe ở trước xa xa nè đi <laughs> đây đi ơi vô đây đó để chú hiếu dẫn xuống kìa Jerry và Sunny xa xa Jerry, Sunny đang đi với lại chú Hiếu quay phim nè Đây Anh này là bên tổ máy nè. chị này mà nước nước mắt ngắn nước mắt dài rồi à? ờ. dễ thương nè à? chị đòi đi chơi đi vô đi vô ba đi Má lấy rồi bò ra với con này. Bò ra chơi tiền đó má mày không nhớ rồi má mày lấy cho con nha dạ con vô trong đây đứng với bà đi con chào mấy cô chú cái này nè chào mấy cô chú Chơi đi đang muốn mẹ Hà lấy cho bộ đồ chơi Mẹ Hà đi lấy nha Mẹ cho tôi vô ngồi với ba đi Bình thường á thì ờ, rất là sợ trời nắng Nhưng mà đến lúc phim thì rất là thích trời nắng nay Rio Do nãy giờ đang đi bắt bướm bắt Rio con đi đâu vậy Con mới coi con cháu cháu thấy chân cháu cháu mẹ Ôi thích thế Nó màu xám Cháu cháu màu xanh chứ làm sao màu xám được Ôi rồi Ôi đâu Ôi thấy con cháu cháu á Nho Ôi Mio đây Mio đang nằm ngủ trong xe thôi chút nữa sái ca dậy quay sau cho cả nhà xem nha tôi ăn này chứ không đi hồi nãy con đi ba coi cháu cháu con còn coi con gì nữa không dạ không chỉ có cháu con cào cào con sợ con lắm. với kia chơi nữa đi ừ. ở trên xe ngọt lắm làm đi hương dắt đi nè đi xuống chơi đi hái hoa đi đừng có ngoại làm với mio đi ngoại đi hái hoa đừng đó đi hương hương đi chụp hình tự sướng ừ. con đi hái hoa con đi hái hoa đi hả Hòa Có muốn gặp con châu chấu không con hay là con chỉ cho Không Đây Nhà vô đang đi kiếm con tàu chấu rồi À lấy cái bộ đồ chơi cho Cherry Thương thương Lấy cái bộ dính ờ, tiền À bây giờ không đi ra để đợi quay cái cảnh quay kia bắt đầu thì sẽ quay cho mọi người xem. Hmm. Phạm Bích Tuyền Rồi đi à, coi châu cháu hả ba Bé Mio ngủ chứ không phải là bé Rio Rio là anh hai Còn Mio mới là em út à, Bạn Đinh Nguyên ơi bạn Minh Nguyên ơi, Lật Mặt ba thì à, sẽ dự kiến ra mắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2018 bé mi riết rồi, nhưng bây giờ tóc bị kẹt cái cửa bị kẹt thì chút nữa phải đợi chú Tuấn chú Tuấn mở lên mới được mẹ không mở được xin đây xin đây xin đây chào các cô chú đi xin đây chào các cô chú nè chào các cô chú ơi xin nè xin đi chào đi xin đi chào đi xin đi chào đi à, Jessica Lan à, ờ, ừ, bây giờ trên đây thời tiết rất là mát mẻ nên là Hà chỉ mở cửa xe để cho bé nằm thôi chứ không có mở máy lạnh à, chị đang quay ở Bảo Lộc đây nè chạy luôn chạy luôn chạy luôn tới luôn tới luôn tới luôn tới luôn À, chơi đi được cổng đây Thấy bộ đồ chơi giùm nó Không được tại vì uh, em Mio đang ngủ Mở cửa lên dập xuống là Mio thức à, Mio, đang ngủ á, anh Tuấn không lấy lấy cái chân em dậy ba hại đang để Hiện tại đang phim đang ở Bảo Lộc Ủa nãy giờ đi bồi có quay không vậy? Này mình vô trong đây mình sẽ thấy được À, còn lại bác À, như Tết luôn nè Ồ, <laughs> giống phim Tết quá Có hoa lan luôn Này hoa mai Ủa? hoa đi hoa gì lan rừng lan nữa Lan rừng Cái này action nè à? Đó, đó, đó, đó kéo kiếm đúng không có kéo kiếm không có kiếm có kiếm kiếm có dù kéo kiến nhưng mà nó monitor monitor rồi mang mang mang mang và lại lại luôn nha bay như là sóc cánh Đùm đi đây Dạ Này được nè, này mạnh nè Ok thì được Không đếm nhảy nhanh nè à? bạn chơi cuối cùng ơi ở đây không phải là ở đắk nông đâu đi nhanh nữa mình đang ở bảo lộc ủa nhưng mà chơi chơi chưa chạy mà nó đã leo rồi à. đi ủa sao gì vậy chào không đâu không với style của chồng mà một là chạy ngang qua máy luôn hai là chạy qua dương biên nó luôn luôn nhanh hơn người khác mà té nổ là ao phê mà ai à ai mới mới mới chơi lâu chị lên đoàn phim chị không gặp ái mà chị thấy ái online vậy ái à, cảnh ở Bảo Lộc thì à, cũng giống giống ở Đà Lạt mới gặp ba sau mấy tuần lễ không có gặp á là sinh điệu hà khóc lên tự nhiên gặp ba có bà khóc lên tuổi thân hôm nay thì vui rồi còn á hả mẹ bữa hôm bữa trước á mới gặp ba hai mấy tuần liền không gặp ba chỉ gặp ba xong rồi cái chị hòa khóc nức nở luôn à có ba tuế thích quá ha thích quá à. lộc chị đang ở bảo lộc đó hàng trần ồ à nay nay bạn ái óp ha bạn ái đang online nè bạn hữu ái nè mấy bạn cả nhà thấy không ở dưới là bạn ái là thông dịch viên của nene ừ. bữa nay thì không có cảnh quay của nene cho nên là không có nene ở đây mọi người ai cũng hỏi nene hết nên nene là mình gọi theo tiếng việt còn nếu mà mình gọi đúng tiếng ờ, tiếng thái thì mình phải gọi là nene <laughs> chào cả nhà anh kiều tuấn anh kiều tuấn đang quay kìa ở kia rồi nhưng mà à, không có tuyển bước vô tại vì à, ờ, anh quay bước vô lại dính mình hình bán kim Phan, Tường Vi Thôi, chị mắc trong à, bốn bé rồi làm sao mà chị đi quay phim được Thì <laughs> chỉ làm sản xuất thôi Nghĩ sao là các bạn ủng hộ phim à, của nhà chị sản xuất là chị vui rồi cái này Ai hello anh Huỳnh Bây giờ chị có bốn đứa nhỏ rồi Làm sao mà đóng phim được nữa Để cho các diễn viên trẻ đẹp đóng chứ à. À, Chị đang quay ở Bảo Lộc đó Mr. Ken Trời đang rất nắng Cảnh đẹp lắm Quay cho mọi người Thời tiết cũng ờ, rất là mát mẻ đó mọi người đang quay á mình phải tránh ra một tí xíu chứ không là hồi là mình bị dính trưởng Ê, bỏ thêm một cổng nha diễn viên chính đang ngồi trong xe là bạn sông Luân nè, anh Huy Khánh nè, với lại bạn Thị Tuấn nè thấy chưa Đoạn phim này là toàn mấy anh chuẩn men không nè Đó cả nhà coi đủ chưa Hà ao nha à, Jessica Lê ơi à, lật mặt chỉ có mới có phần 1 là có online thôi còn à, lật mặt 2 thì chưa chưa có online Lật mặt 3 thì dự kiến thì ngày 18 tháng 5 năm 2018 thì sẽ ra rạp đó Nếu như mà bạn có về Việt Nam vào dịp này thì có gì tranh thủ ra rạp xem nha Cảnh ở Việt Nam rất là đẹp ở Việt Nam khổ lắm nó chỉ có hai loại đó là một là trời sẽ rất nắng hai là trời sẽ mưa thì mình phải chọn trời nắng thôi trời mưa là rầu lắm ảnh hưởng tiến độ đây các bé lên đây chơi thì đang hái lá dạ, à. bé vô cành cây nha dạ à, chơi đi này ờ, vô đây này con tìm cái cây mới kìa Rồi, đẹp quá Ba, cái này cái gì hả ba? Ba không biết luôn, cây rừng, ba biết cây rừng thôi chứ ba không biết tên Mẹ cầm đi mẹ Không cầm ấy. Trên này sao đứng đơ đây vậy? à, Mio, bạn Nguyễn Thị Kim Cúc nói là quay Mio Mio đang ngủ rồi Hải Vũ ơi, khi mà phim công chiếu thì sẽ chiếu ở các rạp trên toàn quốc luôn Rạp nào cũng có Vào tháng 5 năm 2018 nha Cô Thu ơi Thôi không có Mio quay Rio tạm Vô đẹp trai nè mẹ nói đi con Trời đưa nón cho ba. Ờ ờ, ờ được lấy đồ chơi của em con. Nha. Hả? chi con? Cherry đâu? À Cherry ở ờ, trên xe rồi. Rồi quay đi gắn ơi, quay đi. Này, chuẩn bị quay nè. Chuẩn bị quay. Quay cái cảnh xe chạy thôi, mọi người ngồi trong xe thôi mà rất là khó khăn đó phải quay đi quay lại mấy lần. ỉa tâm cái gì em Yến tỉnh Phú Yến à, mà là tại vì à, Hà đang dùng 3G để quay ở trên này thì uh, trên núi mà cho nên là sóng nó không có được mạnh giống như là ở à, ở trong trung tâm cho nên nó hơi mờ tại vì đang ở trong rừng á các bạn thôi bây giờ hà bye bye cả nhà nha chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha và nhớ là ở ờ, phim lật mạch sẽ ra mắt vào tháng 5 năm 2018 thì cả nhà nhớ ủng hộ nhé bye bye cả nhà xin này bye bye nè xin này bye chưa